Các anh chị, video video này em sẽ dành thời gian để mình uh, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng ra bàn ảo để mình có thể tự xem nhà mẫu nếu như mà chưa được đi say tour. Và thứ hai là sẽ nói về phong cách thiết kế tại đây. Uh, đây là cái đường link dẫn đến uh, ờ, Novo Văn Thiết và để xem nhà mẫu thì mình click vào phía bên phải màn hình. Sẽ ra nhà mẫu số 1, 2, 3 và 4. Uh, 1, 2, 3 thì là nhà mẫu tại Florida và nhà mẫu số 4 là tại uh, PJ Golf Village ví dụ em sẽ thử vào nhà mẫu số 1 đây đây là một căn nhà mẫu uh, giả gỗ theo phong cách Florida Mỹ lối đi vào thì mình sẽ bắt đầu đi vào đây đây là nhà bếp này cộng với cả phòng ăn kế bên đó là phòng khách để mình có thể đi vào chi tiết của lẫn này ví dụ rẽ trái thì sẽ sang phòng khách đây ví dụ mình có thể sang ngắm phòng khách đó sau khi mà ngắm phòng khách rồi thì mình sẽ quay trở lại đây mình đi vô xem nhà bếp chi tiết như thế nào em lưu tâm một chút là à, chỉ có duy nhất dãy một của khu 2 Florida này thì chủ đầu tư mới bàn giao khu nội thất nhanh chị nhé đó đầy đủ tất luôn mình chỉ việc là sách vali vào nghỉ ngơi hoặc là cứ thế cho thuê thu tiền về hàng tháng rẽ trái đây thì mình đã lên tầng 2 rồi tầng 2 thì mình nếu mà rẽ phải này thì mình sẽ sang một phòng ngủ và đi thẳng sẽ sang một phòng ngủ nữa ví dụ sang à, phòng ngủ phụ đi nhá đây mình sẽ qua phòng ngủ phụ để xem đó rất là xinh đây là phong cách của garden house là Ocean gì đó với các màu xanh dương, trắng với những cái họa tiết từ chăn gối, nội thất, kệ tủ bằng gỗ trần được làm rất là kỹ và điểm đặt giá nhất đó là gì ạ? Ta da đây chính là ban công hướng biển đất trời này là của ta đây tuyệt vời không ạ buổi sáng thức dậy bé dành một chút xíu đầy phổi vitamin C luôn nạp lại năng lượng cho tuần làm việc mới chỉ mong là mùa dịch này đã được vào ở nhà mình luôn thì nói thật là đi trốn ờ, cả tháng quý cũng được luôn á đúng không ạ đó đó là cái cách sử dụng à, còn bây giờ thì em sẽ nói về cả phim thiết kế nội thất ở đây là sẽ có 42 căn villa trải nghiệm với 42 phong cách khác nhau tuy nhiên vẫn giữ nguyên phong cách Florida hướng biển đây là một à, thử thách đối với cả team nội thất vậy nên là những à, bên thiết kế nội thất nổi tiếng nhất ví dụ như là PPP, TT, AA, uh, ờ, Bomo, Ho, Boho hay là Sen Decor đều đã được mời vào đây nữa người vào đây và thiết kế theo phong cách là uh, hotel resort có nghĩa là function cái công năng phải đảm bảo đó là nhà ở nhưng về về, về cái cảm nhận cái cảm giác cái feeling của khách hàng khi mà bước vào uh, căn villa biển đó phải là đi nghỉ dưỡng đó là sự sang trọng đó là sự uh, gần gũi với thiên nhiên của resort trải nghiệm thứ hai với một phong cảnh hoàn toàn khác vẫn là màu xanh dương chủ đạo của biển và cảm hứng của ờ, tim nội thất ở đây đó là cảm hứng xuân hạ thu đông tức là cảm nhận bốn mùa ngay trong tại Nova World Phan Thiết chưa từng có tại dự án nghỉ dưỡng nào tại Việt Nam bờ biển trắng xóa với những căn nhà gỗ trên biển miền Nam nước Mỹ với khuôn cửa rộng mở đón chào thiên nhiên ở đây và có những căn thì theo phong cách là ngọn hải đăng đó ngọn hải đăng với những chuyến ra khơi cùng đàn cá heo và cánh chim hải âu báo hiệu mùa xuân bắt đầu vẫn là gam màu trắng và màu xanh cực kỳ dịu mát Tìm thiết kế là kỹ càng từ những cái đồ đề co những chiếc cối thảm chảy chảy giường Đó, ờ, hoặc là nơi tủ kệ để quần áo rất là xinh đúng không ạ thì qua hành lang tầng 2 mình sang phòng ngủ phụ xem nhé hoặc là uh, phong cách về luxury art là lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền cao cấp bóng bẩy hạng sang với đường cong và vật liệu sang trọng trên các chi tiết trần tường sàn và nội thất đó đẹp không tuyệt vời luôn có hai chiếc ghế cùng cái bàn chiêu chiêu chiều chiều ngồi đây ngắm hoàng hôn quá tuyệt vời hoa này là hoa đặc trưng ở biển này càng nhiều nắng càng nhiều gió thì hoa càng ra rực rỡ đó mình sẽ đi à, tham quan căn nhà mẫu thứ ba đây là màu màu cam san hô đúng không ạ màu đỏ san hô cam san hô dành cho những ai yêu biển yêu những dạng san hô màu cam hồng màu biển xanh theo phong cách garden house đến từ các khu vườn mùa xuân với màu xanh lá non và màu vàng của bí ngô hay những cánh đồng và ở đây là tối ưu hóa về tầm view bếp phòng khách phòng ăn đều được tối ưu hóa về không gian với thiên nhiên đó rất là tuyệt vời kèm với cả video hướng dẫn về cách xem đây là nhà vệ sinh cũng kỹ càng từng chi tiết từng đề co đó là mình đã có thể đi à, tự tìm hiểu về ngóc ngách ngắm nhìn từng cái cách đề co của từng cái căn uh, villa hướng biển ở đây quá tuyệt vời luôn Mở cửa ra thì đất trời đây là của ta rồi Hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau Xin chào và hẹn gặp lại